anh đẹp không con đi chưa anh đẹp dạ em con bỏ chưa thôi nghe là chú đừng có nói nhiều không có mà từ xí vô cái chuyện gì hết thấy rồi lão ơi thấy lão ơi thấy bệnh kìa Thấy thầy bên. Đúng rồi sĩ ơi, đúng rồi, đúng rồi, good man, good man. Nè lấy áo của thầy Bình nè. Anh đã trước đi. Mày đã chứ đi. Mày cứ ho mày của mày đi. Mày ờ lớn rồi. lớn, tao chỉ đạo, đụng thấy tao đi phê là đụng đâu phải đơn giản. Ông con cha con rồi. Kiếm người kìa chết chết đâu mày gì đây đó đủ má Ủa rồi. Vô. Rồi. Bình lấy đồ đây đưa ra ngoài mặc đi Bình ơi. Ờ à, thầy Bình mặc áo ngoài thầy Bình. <laughs> áo hơi nhỏ. Ngồi sao vậy? Ăn rồi. Tốt mày. Tốt mày. Trời ơi anh ơi. À vô cái thay đồ. hoài đồ đâu đục đồ đâu lấy bằng cái quần của áo vàng vô đi cho mượn đồ bên lấy lấy cái, à, à, cái quần vàng đi sen mặc quần vàng vô sen ừ lấy quần vàng đi Xin nó không? Xin quay luôn á xin, quay mạnh thôi. Quay giờ tao đăng YouTube rồi. Được. Cầm ra, cầm vậy thôi. Quay hú điện viên đâu. Anh quay. Anh quay à, với lại quay hú điện viên đồ của mình coi. <laughs> Quên quên quên quên. Đi cãi gì à? Không cho.

Rồi thằng chơi ờ, anh ờ, cầm quay giùm đi. Ờ, à, ngoài đi. Lướt đi luôn. Đúng rồi. Giữ lại. qua không nói mày có không có hả à? cuối giờ năm giờ đó là riêng mà khi mà chạy phải mình chạy rồi còn xuyên qua bạn kia mà còn đây Yeah. nhở cắt còi thoại nhắc nhở anh em có mày thay đồ ra đi má mày chút mày bị mày, mày, mày bị chửi